đêm buồn thao thức ở trong tù bốn bức tường cao lao tù em có thấu nhớ kỷ niệm xưa hai đứa chung ước nguyện ước nguyện của em em mơ ước giàu sang anh đành ban đã để kiếm tiền kiếm tiền cho em đua đòi theo lối sống kiếm tiền cho em mua cặp đá với dây chuyền kiếm tiền cho em không thua kém người ta mà đi rồi năm tháng cũng phải tàn đến một ngày kia anh bị công an bắt muốn gặp lại em trong giây phút sau cùng nhưng gặp ông kia nó xiết tay anh rồi mà ra thôi anh đau lắm Mẹ già ngồi bên hai hàng nước mắt tuôn trào Ngoanh mặt đằng xa Sao không thấy nàng đâu Mà thu tàn Đông đến xuân này về Ngóng chờ tin em Nhưng sao hoài mà không thấy Đến một ngày kia Quản giáo báo tin buồn Mời gặp lại em Em nói em sắp lấy chồng ngày mai sắc pháo rơi đầy sân nhẹ nhàng bay em bước vội theo chồng chồng của em ông ấy rất sang giàu chồng của em ông ấy chức quyền cao họ ơ sao nhẫn tâm vậy sao bỏ lại anh trong cánh cửa lao tù bỏ lại anh trong giam cứu hoa lò bỏ lại anh trong đất trí linh buồn